chào anh em nhé Đấy, cái video này à, tôi à, giới thiệu cho anh em một cái bộ đồ chơi bông vụ đồ chơi bông vụ bịp mà cái cách thức chơi thì nó đang là mới nhất 2020 này cho anh em nhé thì cái à, bộ báo dung bông vụ này nó chính là cái bộ báo dung báo dung bông vụ thì nó được đưa vào trong cái hộp công vụ đó chính là cái chấm cảm ứng nhé cái chống cảm ứng không tan thì cái chống cảm ứng không tan này thì anh em nào mà đã dùng qua rồi thì anh em cũng đã biết được cái ờ, cái cái cái độ siêu nhỏ của nó Đấy, khi mà anh em đưa vào trong cái hột tài xỉu này hay là hột uh, bông vụ này hay bầu cua Đấy, thì là anh em uh, sẽ hoàn toàn không có tang thì cái đồ chơi bịp nào thì cũng có tang thôi Đấy, thì cái đồ chơi này nó thật sự là kín nên là anh em không thể nào mà anh em tìm ra được cái tăng tích của nó thì cho nó là cái đồ bao dung không tan ờ, cho nó đồ là không tan thì uh, như anh em cũng đã biết rồi anh em chơi công vụ thì là khi mà anh em đánh một mặt anh em trúng thì được rất là to đúng không anh em một ăn bốn đấy thì cái công vụ ngày hôm nay tôi uh, làm cho anh em đó chính là mặt làm vào mặt nhất cho anh em nhé Hãy làm vào mặt nhất thì uh, giới thiệu qua luôn ở trên giới thiệu qua luôn cho anh em này Đấy, cái bông vụ này tôi đã làm vào trong cái mặt nhất nhé làm vào trong mặt nhất thì uh, khi mà anh em chơi bông vụ ấy anh em quay hột bông vụ thì khi bông vụ ngã xuống thì là ví dụ như mặt nhất nằm xuống như thế này thì là anh em sẽ đánh 145 nhé 145 thì anh em đánh cả hai cái con bên cạnh nữa Đấy, hai cái mặt bên cạnh nữa tại vì là cái cái cấu tạo của cái bộ hột à, uh, bông vụ này nó khác hoàn toàn so với cái bộ hột à, tài xỉu hay là bộ cua nhá thì nó vuông những cái bộ hột à, tài xỉu hay bộ cua nó vuông Đấy, còn bông vụ này nó thành uh, ngũ ngũ mặt Đấy, nó thành ngũ cạnh này. Đấy, thì là anh em đây anh em thấy đấy, đấy thì là như cái bộ hột thường đấy là như thế này thì hai cái mặt bên cạnh nó cũng là như ngửa lên rồi đấy, cái cấu tạo của cái bung vụ này nó lại khác so với cả cái bộ cua tài xỉu nhé thì đấy chính vì cái lý do đó mà tôi ờ, chỉ đưa vào một cái chấm cảm ứng vào trong cái hột tài xỉu này thôi à hột uh, ờ, bung vụ này thôi đấy. thì khi nào mà nó rung thì anh em sẽ đánh 145 đấy. còn không rung thì anh em đánh mặt đối diện đó chính là 236 nhé thì là chén nào anh em cũng đánh được chén nào anh em cũng ăn Đấy, thì ăn nhưng mà ăn ít ăn ít Đấy, anh em đánh 3 phần thì mất anh em à, được 4 phần vẫn được một phần nhé đó. thì à, ok đó chính là cái à, đó chính là cái bộ chấm cảm ứng đã được đưa vào trong cái một công vụ nhé đấy thì đi đôi khi mà anh em biết được cái mặt của cái bộ hột mông vụ nó là mặt nào thì là anh em cần một cái gì đó chính là cái báo dung nhá thì cái báo dung này tôi đã làm vào trong cái nón nhá làm vào trong nón thì anh em có thể là anh em à, đó chính là cái là phụ kiện của anh em khi anh em đến sân chơi thôi đấy thì anh em đến anh em chỉ cần đội cái nón này và anh em cảm nhận cái độ dung của nó nhá. đấy thì khi nào mà dung thì anh em sẽ đánh một bốn à, 145 còn không dung thì anh em đánh 26 236 nhá Đấy, thì uh, ờ, trái nào anh em cũng được ăn nhưng mà ăn thì anh em không được ăn nhiều nhưng mà nói chung là anh em phải đánh như vậy chứ uh, bông vụ thì anh em không thể nào làm được cái khác được nhá thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em ờ, về cái độ chính xác của nó về cái hiệu quả của cái bung vụ này nó mang lại cho anh em được uh, bao nhiêu phần trăm khi mà anh em sử dụng nó nhé tôi sẽ lấy cái nắp đây Ui trời. máy ờ, không dung nhá không dung thì anh em đánh hai ba sáu đúng không anh em bỏ cho anh em này Đó, 236 này đúng không tiếp tục cho anh em nhé đó cái chén này à, à, cái chén này cũng là không dung nhé không dung vẫn là đánh à, 236 nha đó 6 đúng không tiếp tục cho anh em đó thì cái chén này máy rung nha anh em nhé rung thì anh em đánh cái gì 145 đúng nhỉ Ô, 145 à? Đấy, mở cho anh em nhé 145 này đó 5 này tiếp tục xin lỗi anh em nhé tôi không biết quay vùng vụ đấy thì cái này chén chén này không dung không dung thì anh em tiếp tục đánh 236 thôi nhé đó không dung 236 thì là anh à, chén này nó về mặt nhị nhé tiếp tục cho anh em một chén cuối cùng này có dung rồi anh em nhé có dung có dung tiếp tục anh em đánh 145 đó 145 đúng không anh em đấy nó rất là hiệu quả và chính xác cho anh em nhé đấy thì uh, mỗi cái là anh em được ăn uh, nó không được nhiều thôi đấy nói chung là anh em uh, sử dụng cái bộ này thì anh em đi chơi thì anh em không phải nghĩ về cái độ độ chính xác và độ chuẩn xác của nó rất là tuyệt vời nhé đấy thì à, video này tôi là đến đây là hết đấy thì anh em nào muốn sở hữu cái bộ đồ chơi bông vụ bịp cái à, cái bộ bông vụ báo dung không gian, đấy, nó giúp cho anh em đi chơi bông vụ bịp nó hoàn toàn là hiệu quả đấy thì uh, ngoài ra anh em còn uh, được uh, sử dụng cái bộ sản phẩm là cái nón báo dung bông vụ đó là cái ờ, đồ chơi bông vụ mới nhất 2020 này cho anh em đi đánh bông vụ bịp nhá chào tạm biệt tất cả anh em anh em ờ, nhớ đăng ký kênh và chia sẻ những cái video mới nhất bên tôi đây à, là số điện thoại bên tôi anh em nào cần tư vấn à, anh em nào cần sở hữu cái bộ đồ chơi thì anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình nhé video này làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em